Xin chào! Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều quan điểm vô lý khi cho rằng miền Trung chẳng biết quý trọng những gì được ủng hộ, người miền Trung thật lãng phí và xấu tính. Chúng ta đừng cảm thông cho họ nữa. Nguyên nhân xuất hiện những ý kiến như thế này thì chắc ai cũng biết đó là do có nhiều video, hình ảnh có nội dung cho rằng người miền Trung vứt quần áo, thậm chí là thực phẩm mà người dân mọi miền Tổ quốc yêu thương gửi đến để ủng hộ, chia sẻ với họ vượt qua nỗi đau. Nếu xét về góc độ một người đi làm từ thiện thì sẽ thấy việc lên án người miền Trung là đúng bởi vì họ đã bỏ tiền ra, bỏ công sức ra để kêu gọi ủng hộ, để góp tiền, để làm bánh, để đi thu quần áo mang đến cho người miền Trung mà mang đến đâu phải đơn giản. Trên đường đi, nhiều đoàn tình nguyện gặp rất nhiều gian truân, nguy hiểm, nhiều xe chở đồ bị tai nạn, nhiều xe khác bị mắc kẹt và phải nằm dài chờ thông đường. Phải nói rằng sự hy sinh, tinh thần đoàn kết và tấm lòng yêu thương đùm bọc lẫn nhau của người dân cả nước khi nhìn thấy miền Trung cực khổ chống chọi với lũ là những tình cảm không thể diễn tả, không thể đo đếm. Nó thật sự rất đáng quý và lại càng đáng trách nếu có ai khinh rẻ hay vô ơn với tấm lòng của các đoàn từ thiện. Thế nhưng đó là dưới góc nhìn của các đoàn từ thiện thôi. Còn nếu không bằng mà nói thì người miền Trung có rất ít hoặc gần như chẳng có lỗi gì cả. Chính xác hơn thì chúng ta đang đổ oan cho họ. Đầu tiên là những đống quần áo, thậm chí là thực phẩm mà chủ yếu là bánh trưng không lô được ném ra đường. Người quay video nói rằng đó là do những người miền Trung vứt ra sau khi nhận được hỗ trợ từ các đoàn từ thiện. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là ai khẳng định cái đó do người dân miền Trung họ vứt ra mà không phải do chính các đoàn từ thiện đã làm việc đó. Hầu hết các video chỉ quay lại cảnh tượng những vật phẩm từ thiện được chất đống bên đường. Nào là toàn quần áo sạch, khô thơm tho, nào là bánh trưng giò còn nguyên, chẳng ôi thiêu gì mà bị vứt, rồi trách dân miền Trung. Nhưng chẳng có cái video nào quay cảnh người dân miền Trung vứt ra đó, mà nghe cũng không hợp lý. Chẳng nhẽ họ nhận đồ xong lại đi tụ tập lại với nhau, đóng gói rồi mang ra đường vứt thế là họ vớt ở nhà còn hơn mà mình thấy giả thuyết phù hợp hơn là các đoàn tình nguyện kéo đến một chỗ đông quá khi người dân ở khu vực đó đã được hỗ trợ khá đầy đủ rồi cho người dân không nhận nữa thì đành để lại bên đường đoàn sau đến thấy vậy quay lại và đổ cho người miền Trung thứ hai chúng ta phải xem lại cách mà chúng ta đang làm từ thiện bất kỳ ai cũng có thể thấy chúng ta đang làm từ thiện một cách tự phát không có sự thống nhất trên quy mô lớn cũng lắm là có vài đoàn liên hệ với nhau để trao đổi về tình hình nơi bão lũ. Còn đâu, đoàn nào tự biết đoàn đó. Thế nên khi chọn khu vực để hỗ trợ thì ai cũng chọn những khu vực bị thiệt hại nặng và có thể tiếp cận để tiếp tế. Thành ra khu vực đó đoàn nào cũng đến, còn chỗ khác bị nặng hơn nhưng không tiếp cận được thì bỏ qua, hoặc chỗ ít thiệt hại hơn một chút cũng bỏ qua luôn. Kết quả là chỗ thừa thì quá thừa, chỗ thì mong lấy một chút hỗ trợ cũng chẳng có. Điều này thậm chí còn dẫn đến tình trạng chia rẽ nội bộ nơi bị thiệt hại, xã thì được, xã thì không, nhà thì được, nhà lại không. Trắng đồng đều sinh ra ghen tị và mất đoàn kết. Đương nhiên, cái này thì không thể trách các đoàn từ thiện, nhưng lại càng không thể trách người dân vùng lũ. Thứ ba là nên chọn cái gì để ủng hộ, cái gì người dân đang cần. Đây là câu hỏi mình đã thắc mắc không biết làm sao cho hợp lý. Như các bạn đã thấy thì trong các video đưa lên mạng xã hội, thứ đồ bị bỏ lại bên đường chủ yếu là quần áo và bánh trưng. Về quần áo thì theo mình ủng hộ quần áo cho người miền Trung là không phù hợp. Nó khác hẳn với ủng hộ quần áo cho người vùng cao. Tại sao lại như vậy? Thì đó là bởi vì người miền Trung họ không quá nghèo, họ có gu thẩm mỹ và đủ điều kiện để mua quần áo mới. Hơn nữa, không phải cứ lũ là họ mất sạch quần áo mà họ chỉ tạm thời bị ướt hết nên không có cái để thay thôi. Nếu lũ qua và cuộc sống bình thường trở lại thì họ không thiếu thốn đến mức phải mặc quần áo của người khác. Chúng ta chọn mãi mới được một cái áo mới tinh để tặng cho người khác mà họ còn chẳng muốn mặc vì không hợp gu, chứ nói gì là bắt họ mặc quần áo cũ. Còn về bánh trưng thì việc vứt đi bánh trưng còn ngon, còn ăn được, chưa bị hỏng là điều hết sức vô lý. Ở quê mình Mỗi dịp Tết qua là bánh trưng lại để đầy trong ngăn tủ và ăn dần. Nhiều bánh như ngày Tết mà còn không vứt đi thì người dân vùng lũ họ chẳng có lý do gì để vứt đi cả. Dù cho có nhiều đến mấy, chắc chắn họ vẫn cứ lấy, nếu thật sự không ăn được thì mới vứt. Chẳng phải trước lũ, nhiều bạn còn bảo người miền Trung hẹp hòi, ký bo còn gì. Mà người ký bo thì có ai đi vứt đồ không? Dù không ăn đến nhưng còn dùng được thì chắc chắn không có ai làm như thế. Cho nên mình cảm thấy mọi người đang đổ oan và trách nhầm người miền Trung. Điều này dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, đó là sau này sẽ tiếp tục xảy ra việc phân biệt vùng miền. Người miền Trung thì lại bị nhìn bằng ánh mắt khác. Thứ hai là người miền Trung vẫn đang còn hứng chịu rất nhiều cơn bão, nhiều thiên tai. Nếu các bạn nghĩ oan rồi không giúp đỡ họ, không đồng cảm với họ nữa thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vật chất không có thì đã đành, chứ tinh thần đoàn kết mà cũng thiếu thì thật sự rất khó để vượt qua. Hy vọng chúng ta sẽ có cái nhìn công bằng hơn với người dân cả nước và có một giải pháp từ thiện vừa hiệu quả, vừa đúng người, đúng nhu cầu và quan trọng nhất là đừng đổ đi công sức của mình ra đường trong khi vẫn còn rất nhiều người đang cần nó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào